xuất hiện vệ sĩ giật sạch Starlight của vua Kim Hàn Johnny Đặng, chỉ một hành động nhỏ đã khiến netizen tấm tắc khen ngợi. Mới đây, khi vô tình có mặt trong buổi livestream gặp gỡ Johnny Đặng của Khoa Park, vệ sĩ của triệu phú Kim Cương đã có hành động khiến cư dân mạng chú ý. Cụ thể là khi mọi người đang di chuyển trên đường và trò chuyện cùng nhau, khi có người lạ xuất hiện, cảm giác rằng vị tỷ phú có thể sẽ gặp nguy hiểm. Người vệ sĩ này đã nhanh chóng tiến về phía trước để che chắn cho chủ của mình. Hành động chuyên nghiệp của anh vệ sĩ khiến nhiều người khen ngợi. Linh Vlog cảm ơn các bạn theo dõi video.